đêm nay trên đường hành quân ra mặt trời, chung chung đón quân 心灵。 mọi cả non sông đã lời xâm lược vì độc lập.